tin nóng 7 giờ qua Cập nhật tin tức mới nhất, nóng nhất, mọi lúc mọi nơi Từng giờ từng phút chia sẻ đến quý vị và các bạn thông tin chi tiết nhất, rõ nét nhất trong cũng như ngoài nước Và sau đây là bản tin chi tiết Sáng 21 tháng 7, hàng trăm người tập trung tại Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế trên đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội chờ lấy mẫu và kết quả xét nghiệm COVID-19. Đi từ 6 giờ sáng, anh Lê Đình Khánh, Lạng Sơn cho biết anh chờ cả tiếng đồng hồ vẫn chưa tới lượt lấy mẫu đông người, mọi người chen chúc nhau không có hàng lối, không đảm bảo khoảng cách. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều người tìm đến các trung tâm, bệnh viện để lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19. Anh Lương Đình Dũng, một tài xế xe đường dài cho biết, việc đi lại vận chuyển hàng hóa yêu cầu phải có giấy xét nghiệm trong 3 ngày, nên dù chen chúc đông đúc anh vẫn phải chờ để lấy mẫu. Với việc Cục Cảnh sát Giao thông mở chuyên mục đăng ký, khai báo phương tiện, Người dân có thể ngồi tại nhà vẫn có thể thực hiện một số thủ tục ban đầu khi đăng ký xe. Từ ngày 21 tháng 7, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an mở chuyên mục đăng ký. Khai báo phương tiện trên cổng thông tin điện tử csct.vn để hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình tự đăng ký, lệ phí đăng ký xe cũng như địa điểm. Số điện thoại của từng điểm đăng ký xe trên toàn quốc Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng, cho biết sau thời gian nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trên thế giới, Hệ thống phần mềm này đã đạt được mục tiêu theo đúng lộ trình số hóa của lực lượng cảnh sát giao thông, xây dựng chính phủ điện tử đáp ứng những điều nhân dân mong muốn và điều lực lượng cảnh sát giao thông phải làm trong đăng ký. Quản lý phương tiện với chuyên mục này, người dân có thể ở nhà để hoàn thiện thủ tục đăng ký, khai báo phương tiện giúp giảm tiếp xúc giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh và đặc biệt là thủ tục hành chính rõ ràng, đầy đủ. Theo Cục Phó, nếu như trước kia, người dân phải trực tiếp đến cơ quan cảnh sát giao thông hoặc gửi bản giấy và không biết phải liên hệ với ai để làm thủ tục thì hiện nay thông qua cổng thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông người dân có thể ở nhà gửi các thông tin yêu cầu của mình cũng như liên hệ, đặt lịch và trao đổi các thông tin trước khi đến. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phản hồi thông qua thư điện tử và điện thoại. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân, giảm thời gian đi lại chờ đợi của người dân trong việc khai báo, làm thủ tục đăng ký cấp biển số xe. Điều này giúp người dân mất rất ít thời gian để làm thủ tục hành chính, Đại tá Đỗ Thanh Bình thông tin thêm. Ngày 21 tháng 7, Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an tỉnh Đồng Nai đã làm rõ vụ án mạng xảy ra tại phường Tam Hiệp TP, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, khoảng 12 giờ 30 ngày 18 tháng 7, Nguyễn Văn Bính SN 1975 và Nguyễn Văn Phước SN 1978 là hai anh em ruột cùng chú phường Tam Hiệp TP, Biên Hòa ngồi uống rượu với nhau. Quá trình ăn nhậu giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, Phước bực tức lấy một con dao đi lại chỗ anh Bính đang nằm dưới nền nhà và đâm liên tục vào người của anh Bính. Bị đâm, anh Bính vùng lên chạy ra phía sau bếp lấy một con dao rồi đâm lại anh Phước làm anh Phước gục xuống nền nhà bất tỉnh. Sau đó, anh Bính bỏ chạy ra ngoài đường phía trước cửa nhà khoảng 2 mét thì nằm gục xuống đường. Cả hai anh em được phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Do vết thương nặng, cả hai đã tử vong tại bệnh viện. Quý vị và các bạn hãy like, share, đăng ký và theo dõi kênh nhé. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video nào của kênh. Hãy nhấn chuông để theo dõi những video tin tức được cập nhật liên tục nhé.